nhà em có ai biết uống rượu không dạ không ạ nhưng mà em biết uống anh thà ăn chay anh ở giá dạ. chứ anh biểu anh ăn ăn mặn mà lấy vợ á là anh không đồng ý dạ anh ơi vậy cho em hỏi hả ừ, anh ăn chay vậy thì anh có mạnh mẽ chống chuyện đó không anh mời nhà trai Xin được mời nhà gái Trời dễ thương quá à Rồi mời anh trai giới thiệu về mình Em xin giới thiệu, em tên à, Trần Văn Minh Sinh năm 1979 Quê ở Đồng Tháp Hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh Em là nhân viên à, chuyển phát nhanh công ty xuất nhập khẩu à, ở quận Tân Bình đó. Mời nhà gái Chào em Em tên là Ánh Huyền Em sinh năm 83 thì em ở Đức Trọng Lâm Đồng anh công việc của em là em làm nhân viên thủy lợi của sở nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng ngoài ra em có nghề tay trái riêng là làm bánh ạ bây giờ thì à, em nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi à, mình dạ điểm mạnh của em là thích hòa đồng vui vẻ ừ. san sẻ với mọi người biết quan tâm đến mọi người và dạ, em à, thích đam mê du lịch thể thao à, bóng đá hay là đánh cầu lông chạy bộ ừ. và dạ, đặc biệt đó là em à, ăn chơi trường ăn chơi trường hồi nhỏ tới vậy vậy hả dạ à, quả hay nha à, em tự lập mà sống hồi nhỏ là em biết nấu ăn nè nói chung nội trợ bếp nút giặt đồ gì em làm được hết <laughs> nên cuộc sống em tự lập thành ra giờ nó quen rồi nhưng mà lý do sao em ăn chay trường từ nhỏ vậy minh dạ hồi đó thì em chỉ mà là mới bắt đầu ăn thôi nhà nghèo không có gì hết cái em ăn thêm muốn nó quanh chua ăn đâu từng đẩy 10 ngày thấy à, mẹ em ăn trước rồi cái em ăn theo ăn theo cái quen tới à, khoảng à, em 10 15 16 tuổi á các em hiểu được ăn chay như thế nào đó cái em mới phát nguyện là từ đó về sau là em ăn chay luôn như vậy là quá à, mọi người cái tâm hồn này là trong veo luôn đó nha à. rồi mời nhà gái um, ưu điểm của em thì um, em um, rất là linh hoạt với lại có cái tính sáng tạo bởi vì em công việc của em là làm bánh cho nên là đòi hỏi có cái sự khéo léo còn uh, điểm yếu của em là em lười suy nghĩ á có nghĩa là nhiều lúc mà cần tính toán hay là gì thì còn phải phụ thuộc vào máy tính à, tiếp nữa là quá nhạy cảm và tiếp theo nữa là nhiều lúc ờ, làm nhiều việc á cùng một lúc cho nên là em hay bị thiếu tập trung cho nên có những lúc nướng bánh cũng bị cháy <laughs> dạ. không sao cả không sao sao được kinh doanh mà nó cháy hoài là ế luôn á chứ lâu lâu thôi lỗ luôn á cùng quan điểm với em đó công việc nhiều thì em cũng hơi bị quên gì thậm chí em chưa người ta mượn tiền á mà người ta mới trả em á mà em còn không nhớ vậy đó hả không nhớ luôn á người ta nói ủa ờ, cho mượn hồi nào cái người đó nhắc lại ừ ngày đó tháng đó đó có cho mượn ờ, nhớ lại mới nhớ chứ không ấy là em cũng quên mất tiền em ngược với anh anh mượn tiền em nói quên còn nếu ai mượn anh anh nhớ con lạ vậy <laughs> anh đây anh khôn như anh ở dưới quê em nhiều lắm nha <laughs> bây giờ mình nói về tình trường của mình đi dạ em à, thật ra em là single mom em có một bé gái năm nay là à, học lớp 2 à, ờ, còn ờ, sau khi mà chia tay rồi thì em cũng tìm hiểu một vài mối tình nhưng mà cảm thấy nó không có phù hợp với lại mình cần tìm một người yêu thương con mình mình thấy sao mình vấn đề có con thì không vấn đề miễn hợp hai người đến với nhau mà quan tâm cuộc sống chia sẻ hạnh phúc ừ. đó là một điều quan trọng nhất nếu như hai người thương nhau em lấy về thì ừ, em có thương cái người con của người phụ nữ bên kia không dạ thương chứ nếu như mình mà thương mẹ mình phải thương con chứ đâu phải mà mình thương mẹ mà không thương con rồi hay quá còn minh thì đường tình duyên sao dạ đường tình duyên ờ, của em á thì ờ, có một mối tình duy nhất ừ. tức là bên quận năm á em đến nhà của người bạn gái đó chơi quê bạc liêu nhưng mà em nói là em không biết uống rượu nhưng mà tết năm đó xuống cái gia đình bên kia là em xin phép là em uống một ly rượu thôi là chung vui gia đình hết tất cả nhưng mà gia đình bên đó cứ ép em uống hoài em xin từ chối thành ra bắt bẻ em là nói không tôn trọng thành ra cái em về cái bạn gái nói gia đình không chịu thôi chia tay trời ơi thấy thương không trời dạ. ơi rồi chia tay là tới giờ là không có quen ai luôn á hả không có tìm hiểu ai dạ, luôn hả chia tay tới giờ luôn á tới giờ luôn đó dạ nay đã có nước giặt giả tròn hai trong một mới lưu hương 7 ngày với ba loại tinh dầu tự nhiên nhà em có ai biết uống rượu không dạ không ạ à nhưng mà em biết uống ví dụ em đi với bạn trai mà đi với mấy bạn em muốn chung rồi bạn trai không muốn rồi mấy bạn nó chê nó trời ơi bồ mày như con gái không biết uống rượu rồi em có buồn không không anh bình thường anh nói thẳng ra nếu em dạ. để vợ em lo cho vợ rồi lo thêm cho đứa con nữa rồi mai mốt mình đẻ thêm đứa con nữa thì mình có đủ sức không? Như khả năng kinh tế thì à, em làm hiện tại giờ lương tháng 15 triệu nhưng mà em hà tiện tặng thì nó cũng cũng dư dạ. Dạ. chưa? như vậy là được rồi đúng không quý vị à, chúng ta đâu đó. chúng ta đâu có cần cái gì ngoài cái ờ, cái tinh thần đâu đúng không khi mà một cái gia đình mà cái tinh thần tốt ổn định là có tiền ừ. thôi đơn giản thôi tôi cho bà mối nghe dạ. hết luôn đó <laughs> Đàn nhà trai tôi thiệt tình lắm có sao Đúng nói rồi, vậy à? nên tự nhiên mình có cảm giác mình rất là quý cái anh chàng này á bây giờ là chưa có gia đình còn ờ, xài này xài nọ có gia đình nó sẽ tiết kiệm lại nghĩ xài đâu, luôn á mình ăn chay lâu quá mà lâu quá rồi à, mình cũng không có quen ai hết rồi bây giờ mình có cần phải có một cái tiêu chí gì không tiêu chí thì nhưng mà cao một mét năm mươi trở lên được rồi vậy mà khuôn mặt dễ nhìn được rồi dư mình nói là dư rồi à. dạ. hai cái đó là quá dư rồi quan niệm của của của, của em ha là lấy vợ là phải lo cho vợ được hạnh phúc thì em mới lấy vợ đó còn nếu lấy vợ mà không lo cho được vợ hạnh phúc á thì em ở vậy vậy <laughs> dạ. thấy chưa ừ trời ơi tôi nói sao người đàn ông này tôi tin tưởng lắm rất được luôn lời nói rất là tin nha cái gì em hứa được thì em làm được thà em không hứa em không nói chứ em hứa em nói ra mắc lợi, mắc uy tín lắm em không thích điều đó dễ thương quá à. Chưa? không còn gì để hỏi nữa <laughs> nãy giờ mình nghe bên kia tâm sự mình thấy còn nhà ờ, gái có cái mẫu hình lý tưởng nào không <laughs> nói chung là em thấy anh bên đó cũng hiền lành bởi vì thực chất là những người ăn chay thì cái tâm thiện lắm ừ. thì em rất là thích cái điều đó anh ơi cho em hỏi là lý do năm nay anh 79 tuổi rồi 79 tuổi rồi Mà Ôi, sao Ôi, sinh năm 7 em xin lỗi 79 em ơi Sinh <laughs> năm 79 à. em xin lỗi Năm à. nay anh uh, ờ, sinh năm 79 mà sao tới giờ anh vẫn chưa uh, lấy vợ đó anh à, Lý do gì anh ăn chay dạ. à, Lúc ở nhà thì Dung cũng với nhiều người để mà anh tiến tới hôn nhân lắm Dạ Nhưng mà vì ăn chay đó mà người ta không có gả ờ, cháu cho mình dạ là là nói là à, ăn chay cái tư tưởng không có lo kinh tế được dạ. thứ nhất thứ hai về không có lo chăm sóc cho cháu người ta dạ. cũng nhiều gia đình chung là giàu có lắm nhưng mà anh từ chối anh nói à, thiệt là anh thà ăn chay anh ở giá dạ. chứ anh biểu anh ăn ăn mặn mà lấy vợ á là anh không đồng ý dạ anh ơi vậy cho em hỏi là anh ăn chay vậy thì anh có mạnh mẽ chống chuyện đó không anh anh có mạnh mẽ chống chuyện đó không anh <laughs> nói nói chung với sức khỏe anh bình thường anh vận động thể thao việc nặng gì anh làm được hết nhưng mà cái chuyện đó là không có quan trọng em ơi dạ quan trọng chứ sao không quan trọng sức khỏe em đầy đủ em tự tin mà sức khỏe là một chuyện nhưng mà lâu quá mình không xài <laughs> mình có mình nhiều khi mình quên quên luôn rồi sao làm gì quên được cái bản năng tự nhiên mà Ủa, không nghe câu hả ăn chay ăn chay chứ ngủ mặn chứ đúng không dạ nhưng mà có nói chung là hồi đó giờ có từ hồi chia tay tới giờ chia có... tay giờ là có có còn còn còn có tình cảm với con gái có cảm xúc à, nói, nói gái. chung ra đường thì nhìn à, những phái nữ mà đẹp á em cũng thích mê lắm sẽ ước gì à, mình cứ được người đó cũng hạnh phúc mình cũng thích tâm hồn cũng thích mà cũng còn cảm cảm cũng giác còn đúng cảm không? giác sợ lâu đó. Dạ. quá rồi đó cái nó tiêu hao năng lượng đó ừ. sợ là sợ à nó sợ thôi. vậy thôi quên rồi nãy giờ không có cái gì mình sợ không mình đòi hỏi một cái mình phải sực nhớ đó đúng cái đó là yên tâm yên rồi, tâm tự đúng không? rất khỏe mà rồi mở ra cho cơ hội rõ hơn nữa đúng rồi rồi bây giờ hôm nay minh đi với ai dạ đến chương trình hôm nay á em đi có một mình rồi mình yên tâm dạ. có gì anh à, phụ cho ha dạ hôm nay mình đi với ai vậy? dạ em đi với người thân của em đang ngồi dưới ạ dạ em chào các chị ạ dạ em cũng à, chào chương trình chào anh nguyễn linh chào ngọc lan em thấy cái bạn này cũng rất là dễ thương nhìn rất là chân thành cái kiểu là người sẽ quan tâm cho gia đình á thì cũng mong là nếu như hai bạn hợp thì hãy đến với nhau ạ dạ. rồi cảm ơn chị gái bây giờ mình mở rào nha dạ. làm sao mình chứng minh được bản lĩnh đàn ông ha dạ mở rào dạ anh có món quà để tặng em và dạ. đây là cái màu hồng anh mong rằng cuộc sống sau này tình yêu của à, anh và em và cuộc sống sau này sẽ được màu hồng gì dạ em cảm ơn đây là bánh em tự làm cho nên là em mang xuống tặng anh dạ, dạ. cái đó ăn chay được nha dạ đúng bánh rồi. ăn chay được nha ăn chay được ạ. <laughs> em quan niệm thế nào về tình yêu và hạnh phúc gia đình dạ em cũng đã từng lập gia đình rồi em à. mong muốn có một mái ấm à, bình yên hạnh phúc à. và một người chồng ờ, chân thành với mình nếu nhiều nói là yêu tới nhau á mà không hiểu nhau thì không gọi là yêu dạ. trước hết đó là mình hiểu nhau mình mới yêu nhau đúng không mình dạ. mới đi đến là gia đình và hạnh phúc dạ. nhưng mong rằng là chương trình hôm nay là có duyên để anh với em gặp nhau dạ. thứ hai là em mong rằng có cơ hội để mà mình đi tiếp cùng đường dài nữa dạ đó hỏi dù nãy đi <laughs> hỏi, ừ, anh hỏi cái vụ đó đi hỏi vụ đó chứng minh được cho mình tin tưởng vụ đó anh cho em hỏi anh có thích lên đỉnh không ừ. thì rất là thích lên đỉnh bởi vì sao bởi vì em ở miền núi em hay leo núi lắm em là à, chuyên gia leo núi mà mỗi lần leo là em sẽ check in những cái điểm mà gọi là cao nhất và em hay leo cung tây bắc à, mà thường thường em em em đi leo núi em lên đỉnh một mình cho nên là <laughs> hy vọng là à, nếu mà kiếm được một người để cùng lên đỉnh với mình thì càng tốt đúng rồi đi lên đỉnh là phải lên hai người chứ à, lên đỉnh mà em có nhớ một điểm với anh anh nói chung là lên đỉnh thì à, nói chung năm lần lên đỉnh rồi à nhưng anh đi một mình đi lên núi à, tây ninh nè à, núi bà đen đó núi dạ. cấm nè núi đó thấp em leo độ cao 2.900 mấy mét luôn em leo tả liên sơn này leo sông nho quế này em nói chung là em đam mê du lịch nhưng mà em chơi mấy môn thể thao leo núi là chính cũng sở thích với anh luôn dạ nhưng mà mong rằng á à, mai mốt à, sau này là được một người bạn như em anh với em đi lên đỉnh được dạ. <laughs> được tiếp đi tiếp đi một mình à, anh Linh đỉnh thì nói chung là buồn lắm dạ rồi Đúng, nói à. rồi đi lên đỉnh nó phải lên hai mình ví dụ như em không xuống thành phố hồ chí minh thì anh có thể lên trên à, lâm đồng lập nghiệp được không cuộc sống ở đâu mình sinh sống được kinh tế mình đi lên làm được dạ. thì anh vẫn ở đó dạ. chứ không có niệm là ở đâu hết làm ra tiền anh ở đó dạ. chứ ví dụ như lên đà lạt làm không ra tiền á dạ. thì mình cũng sống đâu được đâu dạ vấn đề chỗ là thí dụ nha à, bên đàn trai đặt lại vấn đề nếu như bây giờ đàn trai lên đó làm được công việc gì để có tiền theo em anh lên anh ship bánh cho em ok nhưng mà anh à, nói em cái cực khổ anh không có sợ anh sợ cái thất nghiệp thôi đúng yeah. Dạ. rồi công việc thì công việc khó cực cỡ nào anh làm được hết yeah. Dạ. nhưng mà sợ thất nghiệp làm không có tiền thôi đó. trang trải cuộc sống đó. vậy anh cho em hỏi là hiện tại anh còn ba mẹ không à anh còn ba mẹ đầy đủ dạ ba mẹ thì đang ở dưới đồng tháp đúng rồi dạ lâu lâu thì anh về thăm thường thường á là thứ bảy cuối thứ bảy á là anh về quê chịu nhật anh lên dạ tại vì anh với quê anh đang trồng là 200 cây dừa dạ với ờ, một uh, trăm cây mít cây ăn trái nhiều lắm dạ hôm nay có duyên anh ờ, có dịp anh mời em về quê anh uống dừa rồi mít, ăn trái cây ăn mít luôn <laughs> uống dừa ăn mít ăn mít đau bụng đó <laughs> hai cái đó mà chơi cùng lúc là dễ mệt lắm á à, sáng mình ăn mít ờ, cái chiều tối mình uống dừa dạ là còn mệt dữ nữa <laughs> Đúng bánh của em á, ở trong đó là bánh mì nho dừa anh Là ừ. em phải nhập dừa về em làm Anh Trời anh nhìn ra anh coi hai trăm cây dừa <laughs> luôn Ngon Đôi mốt anh cung ứng dừa cho em Ừ Mít dừa Đó Mít với dừa Thấy không dạ. Mít dừa khỏi lo Có dạ. hai trăm cây dừa với trăm à. cây mít Rồi Ở đây có bánh Hai bên hùng Hùng xong rồi kiếm đứa nữa ha không Mình hùng chung đứa à, hùng đứa hùng chung góp góp vốn lại đúng dạ, rồi đúng rồi anh bây giờ hai người bước nhau đóng tay cái coi hả trời hả? coi bộ hơi, hơi nhìn, cao nhìn hơn <laughs> đây nè minh là mét 55 dạ em là mét 53 đúng không dạ tại vì em ăn dài cao dạ, ai mượn ban quốc dạ, ai mượn ban quốc chi vậy nắm tay thấy sao ấm ấm ôm thử cái ôm cái coi ôm, ôm cái coi vậy cho phép anh ôm cái dạ. đó ôm chặt vô coi để nguyên để nguyên để nguyên để nguyên để nguyên ai ăn bánh mít dừa hai người chịu nhau không em quan trọng là em gái nè dạ <laughs> em ờ, hả em thích em nói thích. chung là còn em từ nói từ luôn mình anh. lớn rồi <laughs> em chịu không chị còn đắn đo cái gì nói chung là em chưa đi xa được á ảnh chấp nhận anh lên mà em thấy sao giờ chịu hay không à nói một đường cho xong nè ba hai một anh lên đà lạt <laughs> nếu có cơ hội em dạ em chịu không nói chung là em sẽ cố gắng cho nhau cơ hội để tìm hiểu rất là hiếm luôn bởi bây giờ em bỏ dép luôn nha đi là bằng anh coi thử như thế nào rồi dạ. mọi người thấy là hai đứa có hợp không bây giờ nè cái cặp này là nó sẽ diễn ra khác luôn bây giờ tôi với ngọc lan đứng đây cầm cái nút sẵn hai người ôm nhau quay qua cô gái nói bấm là tôi bấm vậy thôi nào ôm lại minh dạ em đồng ý thì nào tôi nói buông hay buông nha dạ nào quyết định của em gái em nói bấm là tôi bấm đó một hai bấm không ok tuyệt vời anh thấy hợp lý đó thật ra rất là nhiều cảm xúc của tụi anh với cặp đôi ngày hôm nay à, có những cặp đôi tụi anh thấy không được rồi thôi à, không làm phiền lòng nhau cả nhưng hôm nay nó rất là hợp lý hợp tình hợp duyên dạ được không em gái ảnh là 79 em là 83 là hợi mẹ mùi tam hạp đó tam hạp đúng không rồi vậy đi